Hà Nội mà bung dịch thì tôi chịu trách nhiệm. Câu nói này gắn với trách nhiệm thật của ông Chu thì người dân không bàn tán làm gì. Vấn đề là chỗ ông Chu không chống dịch một cách có trách nhiệm mà ngược lại ông đã hỗ trợ cho Việt Á đưa bộ kit xét nghiệm giảm vào cưỡng bức mua đối với người dân khắp cả nước trong lúc họ đang khó khăn vô cùng. Đây là hình ảnh câu nói nổi tiếng của ông Trung Ngọc Anh vào năm 2020. Trên 43.000 sinh mạng đã mất vì Covid, trong đó nguyên nhân là do lây lan mất kiểm soát của dịch bệnh. Bộ kit test của Việt Á không đáng tin cậy. Người bệnh thì khi test cho kết quả có khi có, có khi không. Người không có bệnh cũng vậy. Bộ kit không giúp nhận người ta phân biệt được một cách chuẩn xác thì chính nó lại là nguồn cơn gây bệnh. Đại họa ập đến người dân vô cùng nghiêm trọng. Dù cho ông Trung Ngọc Anh chịu hình phạt gấp trăm ngàn lần như hiện nay thì vẫn không thể đền hết tội và đền được nhân mạng cho nhân dân. Tương lai của ông Trung Ngọc Anh phải vào tù, đó là mong lợi của người dân. Những con người này nếu thoát tội thì sẽ có Trung Ngọc Anh thứ hai, thứ ba và rất nhiều nữa. Và nếu không có gì thay đổi thì vào chiều ngày 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân Hà Nội sẽ họp bàn việc cách chức ông Trung Ngọc Anh. Số phận ông Trung Ngọc Anh xem như đã được định đoạt. Và cuối cùng thì đúng như vậy,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 và lúc này Trung ương Đảng chỉ có thể là chấp hành, không một tổ chức đảng nào quyền lực lớn hơn Bộ Chính trị cả. Chiều ngày 6 tháng 6, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng ông Trung Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long. Đáng nói là trong kỳ họp bất thường chiều ngày 6 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật vào đảng. Và theo thủ tục thì 24 giờ sau đó, Hội đồng Nhân dân sẽ họp có tính bắt buộc để bỏ phiếu loại bỏ ông Trung Ngọc Anh ra khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và cuối cùng kết quả cũng đúng như vậy. Hành động nhanh, mạnh và có phần gấp gáp trong ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 6 cho thấy đây là bước chuẩn bị để khởi tố và bắt giam ông Trung Ngọc Anh một cách hết sức đúng luật để tiếp tục quá trình tố tụng tiếp theo. Theo đánh giá của nhiều người, thường quan sát chính trị, thì ông Trung Ngọc Anh sẽ bị rất nhiều năm tù tới đây. Đây hình ảnh sẽ không còn veston bóng bẩy nữa mà thay vào đó là bộ áo tù dành cho ông Trung Ngọc Anh. Nhiều năm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư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 gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ. Và với kết luận như thế thì đó là sự chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh bằng việc bắt giữ và tạm giam. Xem như số phận ông Trung Ngọc Anh không khác mấy người tiền nhiệm của ông, đó là ông Nguyễn Đức Trung. Và giờ đây, nhà tù của Đảng đang mở toang cánh để đón ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ít ra, ông Nguyễn Đức Trung cũng được một chút an ủi vì kẻ ngồi ghế chủ tịch thành phố chỉ biết trục lợi đâu chỉ có mình ông ta. Một ngày không xa, ông Nguyễn Đức Trung sẽ có bạn đồng liêu, đồng cấp ở trong tù. Đó là cái giá thích đáng cho những kẻ tham, ác, coi thường sinh mạng nhân dân. Và họ đều là quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản.